thánh thơ từ thiên đình bài số ba mươi chín chuột nằm trong hang giảng lúc một giờ

con ơi thế sự cuộc chiến toàn cầu như lọ bát quái chẳng biết đường ra đến khi cuộc chiến xảy ra tới ngày sẽ cho hiển rõ đâu là mật chủ đâu là mắn hổ con ơi cổ nhân thời đã có câu cháy nhà thì mới lỗ ra mặt chuột cho nên màn ba kỳ này kết thúc sẽ đã cho thấy đâu kẻ mặc chuộc đâu người gian tham kỳ này tham chiến có nhiều bất ngờ các nước tướng khờ lại giành ngôi vị còn kẻ khôn ngoan tưởng mình đang đi nước cờ độc địa nào ngờ sập bẫy chính bản thân mình con ơi bằng cờ Thế giới giờ đây Trong từng bước đi Vô cùng mạo hiểm Nếu không biết lùi Biết tiếng đúng thời Thì cơ tận diệt Chỉ một sắc na người Việt Nam ta cũng đang chiên đà trước nhiều cảnh khổ một chân chỉ ra cẩn ngôn cẩn ý cẩn trọng quyết định thì kêu muôn dân làm cho dân tộc đi vào phồn thịnh ngược lại chân thể mà sai lệch đường thì có thể đưa cả một dân tộc đi vào bế tắc con ơi loài người nếu biết dùng ngôn dùng ý của mình làm lợi cho người làm lợi cho dân thì đó là đường chắn chắn phải học một lời phát đi có thể giết chết hàng trăm mạng người một ý nghĩ đúng sẽ hành động đúng một hành động đúng cứu cả muôn loài cho nên tu hành là để con biết y nào thì đúng đường nào không lệch để cứu sinh mình cũng như muôn loài thế giới xung quanh con ơi đạo phật là chỉ cho ta đúng hướng mà đi đúng đường mà tiến cẩn ngôn cẩn ý cẩn mọi hành động để không tổn hại đến bất cứ ai thì đó là đường đúng nhất con chọn con hay vì người vì mình mà tiến để cho bản thân không phải phiền não với những sai lầm bởi các lo toan thì khỏi hơn mưu tính đều không phải là con đường Phật vậy những ai có trí thì sẽ biết đường biết hướng của mình mà thoát cảnh khổ ở cõi ta bà Con ơi đường tu Chẳng dài chẳng ngắn Cũng chẳng cao xa Chỉ cần con biết Sửa đổi bản thân Làm những việc thiện Cẩn trọng y lời Thì tâm không bệnh Đời sống an lành con ơi thời nay hoảng nạn thiên tranh là những bài học để giúp cho con được tâm an định giúp con đứng vững trước cuộc đời này đó là thử thách cho con thời mạnh vững bước tiến vào thời kỳ thượng ngương mở ra thời kỳ chào